định, phân tích, soi kèo và dự đoán trận Man United và Man City diễn ra vào 19 giờ 30 phút ngày 14 tháng 1. Đêm hôm nay thì mọi sự tập trung của người hâm mộ bóng đá sẽ đổ dồn về nhà hát của những giấc mơ, nơi diễn ra trận đấu kinh điển giữa hai đội bóng thành Manchester. Trong lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội tại vòng 9 ngoại hạng Anh, trên sân nhà Etihad, đương kim vô địch Man City đã hủy diệt người hàng xóm cùng thành phố với tỷ số là 6-3. Hai cầu thủ lập được hat-trick trong trận đấu đó là Erling Haaland và Foden. MU chỉ có được bàn rút ngắn tỷ số do công của Anthony cùng với hai bàn thắng khi tỷ số đã ăn bài do công của Martial. Nếu lấy kết quả cũng như màn trình diễn của hai đội ở trong trận đấu đó để tham khảo thì MU gần như không có cửa giành được điểm trước Man City ở trận về sắp tới. Tuy nhiên, kể từ sau khi nhận trận thua mới mặt đó, Quỷ Đỏ đã hồi sinh mạnh mẽ. Họ chỉ nhận thêm một trận thua và một trận hòa kể từ vòng 9 trái ngược với hình ảnh thiếu sức sống và lối chơi chỉ biết phòng ngự phản công. Các cầu thủ MU giờ đây đã thi đấu khoa học hơn, chịu khó di chuyển hơn, tấn công đa dạng hơn và cũng biết áp đặt thế trận như là một đội bóng lớn hơn. Để rồi thành quả mà họ đạt được hiện là chuỗi 8 trận toàn thắng để trở lại chiếm một vị trí trong top 4, chỉ còn cách Man City 5 điểm. Rõ ràng là huấn luyện viên Erik Ten Hag đã và đang đặt ra những nền móng vững chắc cho sự hồi sinh của Quỷ Đỏ. Sự kiên định và quyết đoán của ông đang thổi luồng sinh khí mới, thay đổi cả về lối chơi lẫn tinh thần các cầu thủ MU. Một trong những cầu thủ được hưởng lợi nhiều nhất khi được làm việc dưới trướng huấn luyện viên Ten Hag phải kể đến là Rashford. Tiền đạo người Anh đã hoàn toàn lột xác ở mùa giải này khi đã liên tục đóng góp những bàn thắng quan trọng giúp đội nhà đi đến chiến thắng. Và trong trận cầu đêm ngày hôm nay, chính cái duyên ghi bàn và sự tự tin cao của Rashford được kỳ vọng sẽ là đầu tàu đưa MU giành được điểm trước Man City. Trong khi đó, cho dù không có được phong độ tốt như là đối thủ cùng thành phố trong khoảng thời gian vừa qua, nhưng Man City của huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn là một đẳng cấp cao hơn. Đang bị Arsenal bỏ xa đến 5 điểm ở bảng xếp hạng, nhưng Man Xanh vẫn là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch khi đã sở hữu lối chơi kiểm soát bóng hoàn hảo, đã được định vị trong khoảng thời gian dài bởi tài năng của huấn luyện viên Pep Guardiola. Ngoài ra, ở mùa giải này thì hàng công của Man Xanh còn đáng sợ hơn với cỗ máy ghi bàn Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy đang liên tục phá vỡ những kỷ lục ghi bàn và có cho mình được 21 bàn thắng chỉ sau 17 trận đấu. Việc ngăn cản Haaland ghi bàn ở thời điểm hiện tại gần như là không thể. Đặc biệt là khi anh được hỗ trợ bởi tiền vệ xuất sắc nhất giải đấu là Kevin De Bruyne. Nhiều khả năng ở trận đấu hôm nay, thầy trò Erik Ten Hag vẫn sẽ thi đấu tập trung phòng ngự, chờ đợi thời cơ để phản công và trông chờ vào cái duyên ghi bàn của Rashford. Tuy nhiên thì bài học thảm bại ở trận đấu lượt đi vẫn còn đó. Hàng công khủng với những Haaland, De Bruyne, Foden hay là Mari dư sức đè bẹp bất kỳ hàng phòng ngự nào. Vậy nên huấn luyện viên Ten Hag buộc phải tìm ra kế sách để đối phó với họ, thay vì chỉ chăm chăm vào việc phòng ngự như là trận lượt đi. Manchester United hiện đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng, bằng điểm với đội thứ ba và kém một điểm so với đội thứ hai là Man City. Để vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, MU cần phải tận dụng lợi thế sân nhà để giành chiến thắng ở cuộc đối đầu này. Từ ngày 27 tháng 10 năm 2022 cho đến ngày 3 tháng 1 năm 2023 thì Manchester United đã có 9 trận thắng và một trận thua trong 10 trận đấu cấp câu lạc bộ thế giới gần nhất và đang có phong độ cao. Ở vòng 19 ngoại hạng Anh, với phong độ cao của Casemiro, lúc và Rashford đã thay nhau lập công đem về chiến thắng 3-0 giòn giã cho MU trước Bournemouth ở à, vòng 19. Với 3 điểm có được ngay ở sân nhà Old Trafford, Quỷ đỏ đã săn bằng điểm với đội top 3 ngoại Anh ở thời điểm này là Newcastle với 35 điểm nhưng mà thua hiệu số. Ở trong trận đấu kết thúc trước đó ít phút thì Trích Chòe và pháo thủ cũng đã cầm hòa nhau không bàn thắng. Ở bên kia, thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola cũng có chiến thắng tối thiểu trước Chelsea. Thắng lợi tại Stamford Bridge giúp Man City rút ngắn khoảng cách với Arsenal xuống còn 5 điểm. Trong khi đó thì Chelsea dậm chân ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng chỉ với 25 điểm kể từ đầu mùa. Đứng thứ hai trên bảng xếp hạng với 36 điểm, kém đội đầu bảng Arsenal 8 điểm. Để tăng tốc cho cuộc đua giành ngôi đầu bảng thì chuyến hành quân trên sân nhà của MU buộc Man City phải thắng. Không thua đội chủ nhà thì Man City cũng sẽ có thành tích tốt trong 10 trận gần nhất từ ngày 25 tháng 10 năm 2022 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Manchester City có 7 trận thắng hai trận hòa và một trận thua. Về lịch sử đối đầu giữa hai đội, mối lương duyên đối đầu giữa hai đội đã trải qua 54 lần đối đầu trên sân. Xét về thành tích đối đầu thì Manchester United có 24 trận thắng, 22 trận thua và 8 trận hòa, gần như ngang bằng với Manchester City. Tuy nhiên thì trong lần đối đầu gần đây, tỷ lệ thắng của Man City lại cao hơn của Man United. Những thông tin bên lề Man City bất bại 27 trên 29 trận gần nhất ở Premier League. MU thắng cả 4 trận gần nhất ở Premier League. MU giữ sạch lưới cả 3 trận gần nhất ở Premier League. Có 4 trên 5 trận gần nhất của Man City có trên 2 bàn. MU ghi được 3 bàn trên một trận ở 4 trên 5 trận gần nhất. MU thắng kèo liên tiếp 9 trận sân nhà vừa qua. Man Xanh thua kèo 3 trên 4 lần gần nhất chấp MU. Về đội hình dự kiến của hai đội MU, các cầu thủ dự kiến De Gea Dalot, Varani, Martini, Shaw, Casemiro, Eriksen, Anthony, Fernandez, Rashford và Martial. Man City, các cầu thủ dự kiến Ederson, Walker, Stone, Akanji, Cancelo, Gundogan, Rodri, De Bruyne, Silva, Haaland và Foden. Nhận định về kèo Kèo handicap trận MU và Man City ở sàn giao dịch lần đầu tiên là vào sáng ngày 7 tháng 1 năm 2023. Thời điểm đó nhà cái để kèo handicap ở mức là 3 trên 4, 0. Theo chủ nhà ăn 0,89, chọn khách ăn 0,99. Cán cân thị trường trước giờ bóng lăn cho thấy rõ xu hướng nghiêng về phía MU. Minh chứng đã thể hiện qua việc nhà cái đã điều chỉnh điểm ăn cửa MU là cộng 3 trên 4 theo hướng giảm. Ngược lại là xu hướng tăng điểm của Man City trừ 3 trên 4. Đến thời điểm chiều ngày 13 tháng 1 thì giới chuyên môn đã chính thức đổi kèo handicap sang mức là 1 trên 2, 0 để cân bằng thị trường. Thống kê cho thấy là trong vòng 13 trận đối đầu MU từ năm 2018, Man City đều xếp chiếu trên với mức kèo chấp dao động là từ 3 trên 4 cho đến trừ 1, 1 trên 2 theo handicap. Do đó mà mức chấp 1 trên 2, 0 ở lần tái đấu này giữa hai đội càng cho thấy được rằng là MU là kênh đầu tư sáng giá trước giờ bóng lăn. Man City toàn thắng cả ba trận đối đầu MU gần đây ở ngoại hạng Anh với tỷ số cách biệt. Trận đưa bài thành Manchester giai đoạn đợt đi mùa này thì The Citizens đã vùi dập đối thủ với tỷ số là 6-3. Thế nhưng ở lần tái đấu này, MU lại sớm nhận được sự tin tưởng bởi ngoài lợi thế sân nhà, họ còn có phong độ ổn định hơn đối thủ rất nhiều. 8 trận liên tiếp gần đây, tính trên mọi đấu trường, Quỷ đỏ toàn thắng cả về tỷ số và kèo châu Á. Ở sân nhà, chuỗi trận bất bại đối thủ của MU đã lên tới 9. Phía đối diện, Man City có lý do để lo lắng khi mà nhiều vị trí trong đội hình đang có dấu hiệu số phong độ. Sau trận hòa Everton một đều ngay ở sân nhà thì Man City đã phải rất vất vả mới có thể đánh bại một Chelsea đang khủng hoảng với tỷ số tối thiểu 1-0. Trận gần nhất mà Man City thậm chí đã để thua Southampton, đội bóng xếp hết bảng Premier League, hai bàn không gỡ ở vòng tứ kết Cúp Liên đoàn Anh. soi kèo chấp Cho dù đang bị giới chuyên môn đánh giá thấp về lực lượng, thực lực nhưng mà quỷ đỏ đang có rất nhiều ưu thế của đội sức này. Cụ thể hơn đó là đoàn quân của huấn luyện viên Eric Ten Hag đang rất hưng phấn sau chuỗi 8 trận toàn thắng liên tiếp vừa qua. Qua đó, thắng kèo 8 trận đấu này. Ngoài ra, MU đang phải chơi ở sân nhà. Nên nhớ là họ cũng đã toàn thắng ở cả 9 trận đấu gần đây tại sân nhà trong đó có tới 8 trận thắng với tỷ số cách biệt và thắng kèo cả 9 trận này. Do đó mà niềm tin cho quỷ đỏ là hoàn toàn có cơ sở. Nhận định kèo tài xỉu So với giai đoạn đầu mùa giải thì hiệu suất ghi bàn của Man City có phần xa suốt. Cụ thể là 6 vòng đấu gần đây ở đấu trường Premier League, họ chỉ ghi được 9 bàn thắng. Gần nhất là trận thắng tối thiểu 0-1 trên sân của Chelsea. Trong khi đó, chuỗi trận thăng hoa vừa qua của Quỷ Đỏ có dấu ấn rất lớn từ sự hiệu quả ở khâu phòng ngự. Cụ thể là 6 trận toàn thắng gần nhất. Gần nhất, họ chỉ nhận về một bàn thua. Đó là trận thắng 3-1 trước Everton. Vì vậy mà cờ xỉu sẽ là một lựa chọn khá hợp lý. Nhận định về kèo châu Âu Trong cả ba lần đối đầu gần nhất, nửa đỏ thành Manchester đều nhận thất bại. Thậm chí đó đều là những trận thua với tỷ số cách biệt. Trong đó có trận thua 0-3 ngay trên sân Etihad ở trận lượt đi mùa này.